Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ tư ngày 28 tháng 7 năm 2021, tức ngày 19 tháng 6 năm 2021 âm lịch, ngày Đinh Sửu, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu, còn giáp xung ngày Đinh Sửu hôm nay là Tân Mùi, Kỷ Mùi, còn giáp xung tháng Ất Mùi là Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. 1. Tử vi tuổi Tý, nhờ lục hợp mà con giáp tuổi Tý có cơ hội tìm thấy người mà bạn có cùng chung tư tưởng, quan niệm sống, Hai người có thể nói chuyện say sưa quên cả thời gian, thậm chí với những ai từng được cho là ít nói thì hôm nay cũng nói nhiều hơn thường lệ. Thiên quan nhắc nhở con giáp tuổi tí nên biết xét đoán tình hình xung quanh, dù bạn rất hào hứng buôn chuyện thì dường như những người xung quanh bạn chẳng thích thú chút nào, thậm chí muốn né tránh bạn. Ngũ hành xung khắc dự báo tài chính là vấn đề khiến cho bạn bận tâm ngày hôm nay, bởi vì trong khi bạn muốn đi mua sắm một chút thì các rắc rối về tài chính hoặc việc bội chi có thể khiến cho những dự kiến ban đầu của bạn bị thay đổi. Có lẽ bạn nên ngồi lại để tính toán chi tiêu sao cho hợp lý hơn, giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, tỵ. 2. Tử vi tuổi sửu, thực thần mang tới niềm vui hoặc một cuộc hẹn hò, tụ tập với bạn bè, người thân con giáp tuổi sửu trong ngày cuối tuần, nhưng trong các cuộc trò chuyện, bạn nên để ý tới quan điểm của người khác một chút, chứ nên cố gắng tranh cãi với người có cách nhìn nhận sự việc quá thực tế. Sự lạc quan là một điều tích cực, Tuy nhiên đôi khi điều đó cũng khiến cho bạn nhìn nhận mọi thứ dưới góc độ thiếu thực tế. Hẳn nhiên điều này chẳng tốt chút nào. Hãy cố gắng để điều chỉnh suy nghĩ của mình và nhìn nhận mọi thứ đa chiều hơn nếu bạn không muốn mình vướng vào những rắc rối. Theo Hải Thượng Lãn Ông cho thấy, hôm nay là ngày 19 âm lịch nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan, tránh mọi sự tổn thương, và chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này, giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, rộng. Hợi. 3. Tử vi tuổi dần. Đây là ngày mà con giáp tuổi dần sẽ có một vài quyết định quan trọng cần phải đưa ra. May mắn là nhờ chính ấn mà bạn sớm dàn xếp được mọi việc. Tin tốt là bạn sẽ có được những phút giây vui vẻ bên gia đình. Điều này cho bạn thêm động lực, tạo quyết tâm cho bạn đi đến những chọn lựa đúng đắn, thổ mộc xung khắc. Cho thấy hôm nay là ngày mà việc sắp xếp các kế hoạch tài chính rất quan trọng nếu bạn không muốn mình rơi vào những rắc rối không đáng có trong vấn đề tiền bạc. Bạn cũng sẽ cần phải nhẫn nại một chút nếu muốn có được sự hỗ trợ của một người nào đó, không dễ dàng bạn có được thứ mà mình muốn ngay lập tức đâu. Theo lịch ngày tốt, hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 2021 là ngày 8 nương sát, ngày này được xem là ngày xấu, ngày kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà, giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, tuất, hợi, 4. Tử vi tuổi mão, thiên ân hứa hẹn có điều mới mẻ nào đó có thể thu hút con giáp tuổi mão, khiến bạn không thể tránh khỏi sự quan tâm nhất định, tuy nhiên cần phải cưỡng lại nó và chớ vội vàng đưa ra những chọn lựa hấp tấp, bởi vì còn nhiều vấn đề rắc rối tiềm ẩn mà bản thân bạn chưa thực sự kiểm soát được. Một chút thận trọng là cần thiết trong lúc này để tránh bạn xa rời thực tế. Bạn cứ nói nhiều điều không liên quan tới hiện tại cũng có thể làm người khác tức giận đấy nhé. Nếu cần hãy viết hết ý tưởng sáng tạo của mình ra một cuốn sổ và giữ cho mình bạn nhé. Khao khát là sự cân bằng cho đời sống, tuy nhiên dường như do mộc thổ xung khắc, bạn chưa có bất cứ động thái nào thể hiện sự tích cực vươn tới mục tiêu này. Đây cũng là ngày mà bạn sẽ phải đối diện với một nhân vật khó ưa nào đó và có một chút bế tắc trong việc tìm cách giải quyết mâu thuẫn đấy. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, tị. 5. Tử vi tuổi thìn, ngày có sự thìn tương phá nhắc nhở bạn cần có những thay đổi phù hợp càng sớm càng tốt để giảm áp lực cuộc sống. Đối với những kẻ xấu xa, tốt nhất là đừng nên lịch sự và nhún nhường, bạn chỉ mất thời gian thôi, nên tôn trọng giá trị cá nhân và tập trung vào những người mà bạn biết rằng họ hiểu bạn, trân trọng con người bạn. Như vậy thì hơn, người tuổi thìn có thể nhận một tin không vui nào đó trong ngày xuất hiện thương quan này, bạn nên rút kinh nghiệm rằng, đừng trông đợi sự hỗ trợ, giúp đỡ từ ai đó đặc biệt, nếu không bạn sẽ lại thất vọng mà thôi, đây là ngày mà bạn nên có sự chủ động, tích cực của riêng mình. Nếu muốn giải quyết công việc cá nhân được hiệu quả, thổ khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh trong thời điểm này. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ nên bạn dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, hôm nay việc tiếp xúc nhiều người không có lợi, chỉ bằng cứ ở nhà đọc sách bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, Sửu, Mùi. 6. Tử vi tuổi Tỵ Tam hợp vun vén cho hạnh phúc của con giáp tuổi tỵ đang có đôi có cặp, hai người có nhiều kế hoạch thú vị để cùng nhau trải nghiệm trong ngày hôm nay. Hãy sống trọn vẹn những ngày này bạn nhé. Người độc thân hãy bật đèn xanh cho đối tượng đang theo đuổi bạn. Kiệt Tài nhắc nhở, nếu bạn muốn dựa vào người khác để lên kế hoạch cho công việc của mình ngày hôm nay thì đây thực sự là một sai lầm. Sự chủ động và tích cực của bạn vô cùng cần thiết trong tình huống khi bạn đứng trước khó khăn và chưa tìm ra hướng để tháo gỡ sự tự tin vào chính mình và những nỗ lực không ngừng nghỉ để khẳng định bản thân, hỏa thổ tương sinh tốt cho khía cạnh cải thiện sức khỏe của bản mệnh, đủ giúp bạn thực hiện điều mình muốn làm mà không lo ngại mình không đủ sức. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ, quý nhân phù trợ, thân, dậu. 7. Tử vi tuổi ngọ Ảnh hưởng của sửu ngọ tương hại cũng là lúc bản mệnh nên làm mọi việc ở tốc độ chậm, từ tốn để tránh sai sót. Ảnh hưởng tới toàn cục lại bị trách mắng, đừng ngại thừa nhận điểm thiếu sót của bản thân, bạn càng chối cãi hay đổ lỗi càng khiến người khác mất lòng tin về bạn. Nếu không hy vọng nhiều thì con giáp tuổi ngọ sẽ đỡ phải thất vọng nhiều ngày hôm nay khi có tỷ kiên gây hại. Đây là ngày mà bạn sẽ cần phải có một chút nhẫn nại trong khi chờ đợi có được sự động viên, khuyến khích. Thế nên nếu bạn càng chủ động tích cực thì kết quả công việc sẽ càng tốt hơn. Ngũ hành tương sinh dự báo có người hỗ trợ cho bạn tìm ra cách để thoát khỏi tình huống khó khăn liên quan tới tiền bạc. Nếu muốn thay đổi cho khá lên thì chính bạn là người học hỏi, tìm hiểu, tự gia tăng cơ hội cho mình, giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ, quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi, ảnh hưởng của lục xung nên con giáp tuổi mùi dễ có quyết định sai vì ảnh hưởng bởi cảm xúc nóng giận, bốc đồng do đối tượng bên ngoài tác động lên bạn, thế nhưng bạn hoàn toàn có thể điều khiển được suy nghĩ của mình mà. Vì thế, đừng để cho sự việc xảy ra theo hướng tiêu cực, hãy cố gắng tìm cách để điềm tĩnh trở lại, Thay đổi đầy bất ngờ, những sự kiện diễn ra ngoài dự đoán của người tuổi mùi khiến cho bạn có một chút bối rối ngày hôm nay, nhất là khi bạn lần đầu tiên đối diện. Tuy nhiên khi có thực thần che chở thì đừng lo lắng gì cả, bạn hoàn toàn có thể vượt qua những chướng ngại vật này để có thể khẳng định mình bằng thái độ tự tin, mạnh dạn đấy. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài nhà kho và nhà vệ sinh, do đó,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 Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe không chỉ được cải thiện với lối sống khoa học mà bạn mới học hỏi mà tình cảm gia đình của bản mệnh ngày càng khăng khít. Bạn từng nghĩ tới điều xấu nhưng may mắn là mọi sự diễn ra ngược lại, tình thân được gắn kết nhiều hơn vào lúc này. Ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay có những việc nên làm, khởi công tạo tác mọi việc đều tốt, nhất là xây dựng nhà, chôn cất, cưới gà, xuất hành, đi thuyền, mưu sự, cắt áo, giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ, quý nhân phù trợ, Dậu, Tý. 10. Tử vi tuổi Dậu, tam hợp giúp con giáp tuổi Dậu có cơ hội thêu dệt thêm những ước mơ về tình cảm như ý của mình trong thời gian này. Với những cặp đôi mới hẹn hò thì đây là giai đoạn lý tưởng để cả hai có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu nhau nhiều hơn, thiên tài tiếp sức cho tài lộc của bản mệnh thêm phần dồi dào, bạn gặp may cũng xuất phát từ việc được nhiều người giúp. Lúc này đừng tiêu hoang mà nên dành một phần tiền của mình để thể hiện sự cảm ơn những người đã hỗ trợ bạn nhé. Thổ kim tương sinh mang lại năng lượng dồi dào cho bản mệnh, bạn cảm thấy rất khỏe mạnh trong ngày hôm nay, nếu tham gia các trò chơi tương tác, bạn có cơ hội cao ở trong nhóm thắng cuộc, giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. 11. Tử vi tuổi Tuất, hôm nay vì năng lượng tiêu cực của thương quan mà dường như là một ngày mà con giáp tuổi Tuất chẳng hào hứng chút nào với các công việc được giao phó, bạn thậm chí chỉ muốn uể oải, lười biếng cả ngày mà thôi, nếu điều này mang lại cho bạn cảm giác dễ chịu thì hãy chiều chuộng mình một chút nhé. Việc nạp năng lượng luôn luôn là cần thiết mà, thổ khí vượng khiến tâm bệnh của bạn là nguyên nhân khiến bạn khó làm được việc gì cần tập trung. Dương như guồng quay quen thuộc có thể khiến cho bạn rơi vào cảm giác uể hoài, buồn chán, nhất là khi những công việc của bạn ngày qua ngày hoàn toàn giống nhau. Tại sao bạn không tìm một ai đó để có thể cùng chia sẻ, lập nên những ý tưởng hay ho cho hành trình phía trước nhỉ? Hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 2021 dương lịch là ngày can đinh, ngày can đinh không trị bệnh ở tim. Do đó, bản mệnh lưu ý không tác động lên vị trí này ngày hôm nay, giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, dần, tuất. 12. Tử vi tuổi hợi, nhờ chính quan mà hôm nay con giáp tuổi hợi luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng trong ngày chủ nhật. Bản mệnh không muốn nghỉ ngơi hoàn toàn mà muốn giao thiệp, tương tác với mọi người nhiều hơn, tam hội càng chỉ ra rằng, cải thiện đời sống cá nhân, cải thiện cuộc sống gia đình thực sự là một điều cần thiết hôm nay. Bạn nghĩ sao về việc làm mới diện mạo ngôi nhà một chút, cùng người thương lên kế hoạch và cùng nhau bắt tay vào thực hiện nhé. Thủy thổ xung khắc buộc bản mệnh sẽ phải thừa nhận một sai lầm nào đó mà bạn từng vướng phải trong quá khứ. Thông qua việc một lần nữa gặp phải điều đó, phản ứng đầu tiên của bạn sẽ là đổ lỗi cho người khác. Nhưng đó đâu phải là cách giải quyết hay cho vấn đề này, phải không nào?